Xin chào tất cả các bạn, cô chú, anh chị Hiện tại hôm nay con đang có mặt ở quán cà phê Akari Coffee Dịch ra tiếng Việt là quán cà phê ánh sáng Giờ, Cái quán cà phê này được trang trí theo phong cách của Nhật Cô chú cùng đi theo con nha <coughs> Khám phá cái quán cà phê này cùng con Bây giờ con đã vào trong và phía trước đây nó có một cái hàng hoa anh đào nên bởi vì bên Nhật nó có trồng hoa anh đào nên là vì quán cà phê này trang trí theo phong cách Nhật nên là người ta trồng hoa anh đào. Ây da đạp chân mẹ. ở trong đây người ta có trang trí phong cách Nhật rất là đẹp và ở phía trên đây có trang trí những cái tấm rèm có hình con mèo theo kiểu phong cách của Nhật bên Nhật hay trang trí những cái đèn lồng nên ở đây cũng trang trí những cái đèn lồng màu đỏ rất là đẹp nha cô chú lương mày à bên đây là bên vì là đến tết rồi nên là bên đây trang trí theo phong cách tết không có liên quan cho lắm nhưng mà nó toát ra sự, sự không khí của tết cô chú mọi người cùng đi theo con vào trong đây trang coi thử khám phá nha bên trong đây người ta có trang trí một cái rèm theo phong cách của Nhật Bản nó có hình sóng biển và bình và hình mặt trời rất là đẹp đây là khu vực nhà vệ sinh nha, cô chú, nha mọi người cô chú cùng đi mọi người cùng đi theo con vô đây khám phá tiếp nha được rồi chị đủ rồi bốn hai mươi bốn và ở đây người ta cũng có trang trí theo phong cách Tết nha mọi người Wow, rất là hoành tráng Bên đây một có một có những con số đó chính là năm 2023 Con sẽ đi lại gần cho cô chú xem rõ Cô chú cùng đi vô trong cái ngôi nhà này đi Khám phá với con nha có nha cô chú là bên trong đây có những cái mô hình Nhật bản những con người nộm này nó trang trí theo phong cách Nhật cho nó hợp không khí Giờ cô chú cùng đi ra ngược lại với con nha Giờ cô chú cùng đi ra ngoài trước với con nhé quá rồi quá bây giờ đã ra trước rồi và con thấy video cũng đã dài rồi bây giờ con sẽ kết thúc video trước khi kết thúc video thì cô chú hãy bấm cho con một like share subscribe và đăng ký kênh nhớ bấm vào cái chuông để ủng hộ kênh con nha và mọi người ơi mọi người hãy và mọi người ơi nếu mà ai có nhu cầu mua căn hộ thì hãy qua kênh Nguyễn Duy Giang là kênh của cậu hai con để mua căn hộ nha ai muốn mua căn hộ thì liên hệ số điện thoại này 091 424 năm 885 Nha mọi người Giờ Và cái quán cà phê này nằm ở ngoài Bến Lức nha mọi người Nó có tên con nhấn mạnh lại một lần nữa Đó chính là Akari Coffee Quán cà phê Akari Coffee nha mọi người Ai muốn đi thì đi ra đây nha giờ thì hết video hết dung lượng hết thời lượng rồi bye bye mọi người